đây các bạn đây chính là cách cầm ná nha chào các bạn chào mừng các bạn trở lại với kênh của đất và người Long An nha hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn về góc bắn truyền thống góc bắn 30 độ mà được uh, anh đảm nguyện sử dụng đọc dạ. bản này nói thật với các bạn là mình hồi đó mình cũng có tập một thời gian rất là lâu và bắn cũng được rồi nhưng mà mình bắn không tự tin bằng góc bắn 90 độ nên mình không có bắn nữa nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn để các bạn coi cho biết cách bắn này nó như thế nào đây các bạn giới thiệu với các bạn trên tay mình là cái nãy UFO chất cộng mình sẽ sử dụng cái lá này để bắn hướng dẫn các bạn bắn mình sẽ cột cái kiểu ờ, cột dây cột thứ hai về những cái cách cột dây cho chắc chắn mình đã làm một clip hướng dẫn rồi các bạn vào kênh của mình để xem nha bốn cách cột dây rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn không có nói dài dòng nữa mình sẽ tiến hành bắn thử 5 viên cho các bạn coi để các bạn ờ, nói mình chém gió nữa nó có sách nó có trứng mình bắt được mình nói mình bắt được bạn coi nha quan sát thấy cái lon không bạn đây cái lon mình treo sẵn nha bây giờ mình tiến hành món thử 5 viên nha cả nhà các bạn ngồi như thế này các bạn nhìn tư thế bắn cho rõ ha cũng năm nha các, bạn này cái lô mình bắn là mấy buổi rồi nó hơi nát rồi mình bắn nó không còn uh, xuyên nữa nó vào một điểm các bạn nó tan nát hết rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp đầu tiên là về cách chọn khổ thun với kiểu bắn này mình khuyên các bạn là nên bắn tới má thôi vì vị trí đặt miếng da là cố định các bạn vị trí đặt miếng da với góc bắn này là quan trọng nhất các bạn để cố định để chỗ này thôi chỗ này cho mình thì để tới má để cái ngón cái các bạn nha xoay để vô nha các bạn không để vậy nha để như vậy là có ngày thành thế chọt à với là cái nữa là sao bắn tới má là nếu các bạn bắn như này thật sự là rất là nguy hiểm các bạn cực kỳ nguy hiểm nha để mình thể hiện cái gì nếu bán như vậy nhìn thì nó hơi ngầu thiệt nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì rất là mệt ha tiếp theo nữa là về cách cầm nát cầm thì mình sẽ quay camera lại cho các bạn ờ, thấy trực tiếp luôn đây các bạn đây chính là cách cầm ná nha hai dây không song song là nha các bạn mình đính chính lại là hai dây không song song các bạn cứ canh xanh cho nó cái khoảng hở nó nhiêu đây nó vừa một miếng vậy thôi thay vì như vậy các bạn để xuống một tí mục tiêu là làm từ giữa đến giữa đến chẹt giữa chẹt nha hoặc là 2 phần 3 chẹt nó lên như thế này nó cũng một phần là tùy vào à, cái ná của các bạn nữa tùy vào ná ha tùy vào khuôn mặt của các bạn nữa các bạn có thể các bạn à, mặc à, to mặt nhỏ gì đó đặt da nó không giống nhau các bạn cứ bắn đi bắn vào ờ, bìa cắt tông hay gì đó rồi mình quan sát cái điểm đạn ở đâu rồi mình lấy đó làm điểm ngắm thôi chứ điểm ngắm của góc bắn này nó không có cố định được như góc bắn 90 độ góc bắn 90 thì điểm ngắm nó cố định ha còn góc này thì nó không có cố định và cái thứ hai nữa là cái xu hướng đạn nó hay bị ăn lên nha các bạn nếu mà các bạn bắn gần á mình thấy nó cũng ăn lên nhưng mà ít thôi cự ly khoảng 10 mét thì mình nãy mình bắn là mình sẽ canh mình muốn bắn giữa lon mình sẽ canh ở dưới phía cái mép lon như, thế này rồi mình bắn là nó sẽ ăn vào giữa một chút mình đi quay cái lon cho các bạn xem còn cự ly xa hơn thì khoảng hai ba ba mươi mét các bạn cứ canh ở giữa chạc như thế này bắn là nó trúng và một cái hay nữa mà mình thấy góc bắn này á, là đạn các bạn nó ăn lên và ăn xuống rất là mình thấy thú vị rất là thú vị ha mình cũng không hiểu tại sao nữa nhưng mà góc bắn này đạn ăn lên và ăn xuống rất là dễ bắn nhưng mà mình thấy góc bắn này nó cũng tồn tại những cái rủi ro vì các bạn bắn miếng da để rất là gần gần mí mắt mình nha lỡ như mà thun nó trục trặc gì nó đứt thì rất là nguy hiểm nên mình cũng không có khuyến cáo các bạn là chơi kiểu này bán cho biết thôi kiểu này đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ tới các bạn mình bán không có hay với ai đâu nhưng mà cái kinh nghiệm của mình thì có làm sao mình nói vậy kinh nghiệm bản thân của mình thôi mà mình thấy lúc bán nào cũng tốt hết góc 30 hay là 40, 45 90 gì góc nào bán cũng tốt hết nha các bạn bạn đừng có nói góc ờ, này bán tốt góc kia bán không tốt không phải góc nào bán không được hết quan trọng là mình luyện tập nhiều kinh nghiệm mình rút ra được nhiều sẽ bán được thôi chứ không phải góc này góc kia góc nọ góc này ngon hơn góc kia dở không có nha rồi nếu video mình đây là hết rồi nếu bạn thấy hay thì để lại một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình